chúng tôi ờ, trong suốt uh, hai năm qua là gần năm năm rưỡi hơn năm rưỡi này sống trên núi chúng tôi thường ờ, đi bộ đi bộ gần như mỗi ngày mỗi ngày đi mỗi ngày trên đây khí hậu tốt cái hậu tố hít thở thoải mái không có khói xăng không có bụi bặm không có hơi người không có dấu vết của công nghệ ừ, cơ khí mà nó có một cái ừ, chuyện cũng đặc biệt đó là ừ, người dân miền núi đó, họ sống khép kín và Ờ, họ, họ, họ, có những đặc điểm tâm lý rất là lạ là sống khép kín kiệm lời à, thường hoài cổ và có một chút cực đoan có nghĩa là có lẽ là do họ lớn tuổi người dân núi mà người trẻ họ bỏ núi họ đi về phố hết ừ. còn xung quanh chúng tôi đó là người già rất là nhiều nhiều lắm bởi vì cái tuổi trẻ họ thì họ cái thời của họ là nó chưa có công nghệ cách đây mấy chục năm về trước họ là những nhà nông rồi con cái họ bây giờ thì có internet nó học hành rồi nó đi xuống phố đi mất còn lại mấy cụ nhà nông họ sống khép kín lớn tuổi sống với một cái nếp nhà gỗ treo leo bên sườn núi bốn bề là đá núi cây rừng không à chúng tôi đi bộ chúng tôi thường gặp trên đường những ông cụ bà lão mặt mũi kèm nhèm lưng còng giống như chị em chị anh lời đó ừ. lưng khòm xuống có khi có cụ dắt chó có cụ thì không riêng mình vậy đó có cụ thì ngồi điên nổi nó ngồi trước nhà ngồi trước nhà nhìn ra đường tôi muốn nói gì tôi kể một cái chuyện nó rất là tào lao như vậy tôi muốn nói gì những khi tôi đi bộ tôi thấy như vậy đó sáng nay tôi mới vừa đi bộ về tôi gặp mấy cụ như vậy đó đi đứng mệt mỏi ngồi yên cũng mệt mỏi các cụ chỉ chờ chết thôi các cụ chỉ chờ chết thôi thì tôi chợt chạnh lòng tôi nhớ đến một vấn đề mà của ngày ngài Tokoku Tokoku Sailor ừ. trong một cái buổi uh, chúc thọ Ờ, trong buổi chúc thọ ờ, cho một ờ, cấp bí giá ừ, lớn tuổi người biết địa nào không có chúc thọ nhưng mà đây gia đình nhà bên anh về đó ừ, bên anh về họ có tổ chức cái buổi sinh nhật nó nói đúng là sinh nhật nhưng mà cũng mừng thọ đó ừ. thì có thỉnh ngài cái chư tặng tới thì ngài cũng một thời pháp mà sáng nay khi mà đi bộ trên đường trên đường núi tôi nhìn thấy mấy cụ hôm hem kèm nhèm vì chợt nhớ đến thời pháp đó cái nội dung của thời pháp đó thực ra đó tôi nhớ tôi có dịp uh, chia sẻ cho bà con lâu lắm rồi và ờ, cũng nhiều lần rồi ờ, nhưng không có trọn vẹn trong bài giảng trưa nay tôi nhắc lại đầy đủ đầy đủ cái pháp thoại mà ngày qua có cư ở xe đo ngày giảng năm bảy mươi mấy, đó, năm bảy mấy. ngài nói thế này có những nhân loại trên thế giới đông lắm đông lắm nhưng mà trong đó chia ra là có hai hạng thôi đông lắm bao nhiêu tỷ thì nó chia ra có hai hạng thôi kể cả con trùng con dế tất cả chúng sinh gom là có hai hạng tức là cái thứ chết rồi mà chưa chôn hạng thứ hai là chôn rồi mà chưa chết thì trong bài giảng trước nay tôi nói đến hai hạng đó chết rồi mà chưa chôn là sao ngài nói theo trong kinh pháp cứu chứ không phải tự ngài ngồi nghĩ ra à, kinh pháp cứu nói cái người mà dễ vui á dễ ngươi á không có tinh tấn tu tập á, thì đó gọi là người chết rồi ừ. chết rồi mà chưa có chôn ừ. thì ở đây ngài định nghĩa chết rồi cái ngài định nghĩa cái chữ dễ vui là sao ngài định nghĩa rất là dễ nhớ ngài nói dễ vui đây có nghĩa là gồm nằm nằm gồm trong năm điều ừ, gồm có năm điều ừ. bây giờ tôi nhắc lại cho bà con ờ, dễ nhớ bài giảng này tôi nói đến hai hạng người ờ, hạng thứ nhất là chết rồi mình chưa chôn hạng thứ hai chôn rồi mình chưa chịu chết, thì mình nghe xong mình coi mình thuộc vào loại nào thứ nhất mình coi mình coi mình đang là cái loại nào và thứ hai nữa là mình nên làm gì không cái hạng thứ nhất đó là chết rồi mình chưa chôn thì người nói chết rồi mình chưa chôn ở đây là loại người không có tinh tấn tu tập tu học ấy gồm có năm trường hợp năm trường hợp chết rồi mà chưa chôn một là coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm uhm, coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm mà một năm như vậy là phải chỉ đến chùa làm lễ dinh y khi nào làm đại thí chủ khi nào mà mời thỉnh cao tăng hay là khi nào tăng ni về đông rần rần thì lúc đó họ mới ra tay làm phước mà trong đời sống bình nhật thường ngày đó những cái phước nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thì họ coi thường họ mới làm à tôi thường không có làm mà cái phước nhỏ là gì à, cái chuyện mà vào chùa một ngày cuối tuần không không cần ai biết mình là đại gia hết không cần ai biết mình là giỏi giáo lý không cần ai biết mình là hành thiền lâu năm hành giả miếng điện mới về không cần một ngày cuối tuần hoặc một ngày nào đó rỗi rảnh đến chùa lặng lẽ thôi lặng lẽ thôi hỏi sư trụ trì hoặc hỏi nhà bếp cái chổi gì cái đồ hốt rác ở đâu rồi âm thầm đi quét chùa ờ, rồi đi hỏi mượn một cái giả lao giặt cho sạch lao là mấy cái băng ngồi cho đại chúng không băng ngồi đại chúng hoặc là thấy người ta đến chính điện đông nếu mà chùa có speaker có loa tiếng pháp thì mình có thể mình không cần vào trong chen chút trong mùa covid chỉ âm thầm bên ngoài sắp xếp mấy cái giày dép cho người ta cũng là công đức chứ đừng có bắt chước như cái ông kia ông nói mỗi lần ông bị stress ông vô chùa ông đảo lộn ông trộn lung tung mấy đôi dép của mấy người đi chùa rồi ông đứng quan sát coi người ta ra người ta rối cỡ nào <laughs> thì ông nói ông nói nhìn cái cái mặt của mấy người đi kiếm dép nó stress tự nhiên cái ông cũng giảm stress này, cái chiêu đó thì ông nên chơi cái chiêu đó là không có được nha ông ờ, nhắc là bà con giảm gọi là xả stress bằng kiểu đó kẹt lắm nha ừ. nhiều lắm quý vị có những công đức vô danh à, âm thầm xuống bếp âm thầm xuống bếp ngồi lặt rau không cần ai biết mình là gì hết à, lặng lẽ à, xách cái chổi xách cái xô nước đi vô với cái cầu cái cầu của đại chúng chùi rửa lặng lẽ đi về à, người ta có cho cơm thì ăn cho thôi đi về kiếm cơm hàng cháo chợ ngồi ăn xong đi về nhà đó. là không chê cái phước nhỏ là vậy đấy không chê phước nhỏ không chê cái phước nhỏ còn cái người mà cái người cái, cái năm cái đặc điểm của cái người mà gọi là chết rồi đó có nghĩa cái đặc điểm đầu tiên là chê cái điều kiện nhỏ mà không làm mà tôi nói thiệt với các vị theo ra thì đàm thì cái gọi là công đức lớn nó nằm ở tâm mình nó nằm ở cái đối tượng mà mình thực hiện chứ nó không nằm ở ở, ở cái gì mà có thể quay phim chụp hình thí dụ như đối tượng đối tượng nào khả kính này một là cái người có đức độ hai là đối tượng tập thể ba là cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái ờ, cái ờ, cái đối tượng đó họ đang thực sự có cái nhu cầu mình cho đúng lúc đó, đó là những cái những cái đối hoặc là người ta đang bị bệnh như trong tặng lực có một câu mà tôi nghĩ rằng rất là đáng để xâm vô mình này các tỷ kheo ai chăm sóc người bệnh người ấy chăm sóc ta cái câu đó đọc được thấy khiếp ừ. mà sao cái câu tôi không nghe thấy phần tử năm tông nhắc cái câu đó trong tặng lực ai chăm sóc tỳ kheo bệnh thì lúc mấy vị tỳ kheo nhiều khi sống chung nhau ờ, lúc khỏe mạnh thì mới gì ờ, vui vẻ lắm đó bệnh nó bỏ rồi bất rồi bơ thì nó là các ngươi không có cha không có mẹ không vợ không con không anh em không thân bằng quyến thuộc bên cạnh các ngươi không thương lấy nhau thì ai mà thương đặc biệt là khi mà đối lạnh bệnh hoạn đấy này các tỳ kheo tỳ kheo nào mà chăm sóc người bệnh chăm sóc bạn đồng tu đang bệnh thì vị tỳ kheo đó coi như là đang chăm sóc ta vậy đấy nhiều cái mấy đó mình coi thường mình cũng làm làm làm lớn chuyện không mà trong khi đó thật ra đó ờ, thật ra đó thì cái gọi là công đức lớn không nó không phải làm mỹ công đức cái, cái cái nãy giờ tôi vừa kể các bạn thấy không những cái điều kiện mà để mà làm nên một công đức lớn quay phim chụp hình cũng thấy mà trong khi mình đó thì mình mình hiểu cái lớn cái này cũng nghĩa là quay phim chụp hình thấy có thể quan sát bằng mắt được thì đó gọi là công đức lớn nhưng mà không đâu qua thì làm nó chưa chắc chưa chắc cái mà quay phim chụp hình được cái mà lấy mắt thấy được là lớn chưa chắc mà cái lớn nằm là ở chỗ là tâm mình lúc đang làm chuyện đó thật sự vì trí tuệ vì từ tâm này vì cảm thông vì chia sẻ vì bao dung này không toan tính này không cầu danh không trục lợi đấy đó cái đó mà là cái đó là cái tâm của người đang làm thứ hai là đối tượng đối tượng thì gồm có ba một là tập thể này hai đó là đối tượng đức độ ba là đối tượng đang có nhu cầu này thì mấy cái điều kiện này cộng lại nó, nó làm nên cái công đức lớn này, nhớ nha công đức lớn mà mình thì không biết chuyện đó mình cứ đi tìm tìm đi kiếm tìm này. cái cơ hội để làm phước lớn không là ví dụ cất cái chùa to đùng lên bỏ thiệt lượng nhiều tỷ nhưng mà mình quên rằng tiền thì lớn thiệt đó công trình nó lớn thiệt đó Ờ, để lại dấu ấn ờ, ấn tượng trong lòng thiên hạ lớn thiệt sâu đậm thiệt đó lừng lẫy thiệt đó lung linh lấp lánh thiệt đó nhưng mà cái mấy cái đó toàn là mấy cái quay phim được chụp hình được mà cái này mới là khó số tiền mình bỏ ra bao nhiêu công sức mình bỏ ra bao nhiêu nó có đáp nó có hội đủ những điều kiện mà tôi vừa nói không cái tâm mình lúc đang làm tâm lúc đang làm và cái đối tượng mà mình nhắm tới thí dụ Ờ, như đạt bác cúng dường một vị thực thực mình chỉ nghĩ là mình đang kéo dài cái tuổi thọ chánh pháp đây là người hoàn pháp hoàn pháp có nhiều cách học pháp hành pháp và hoàn pháp đấy đều là hoàn pháp hết này à, ờ, thì lúc đó một chén cơm ờ, một cái trái chuối một củ khoai để dụ mình bạc cũng là công đức lớn lắm Đấy, mà mình không biết mình cứ đi tìm mấy cái cơ hội mà mà, mà, mà ầm ĩ rầm rộ huyên náo náo nhiệt mình mới chịu ra tay lại mà tại sao mình như vậy là bởi vì mình không hiểu không học giáo lý Đấy. và chính vì vậy cho nên mình mới có phân biệt đây là phước lớn kia là phước nhỏ Đấy. mà hãy cái nào lớn mình mới làm mà lớn đây mình định nghĩa theo cái kiểu mà mỹ nấu nhiệt, sai sai nha lớn cái đây là nó phải hỏi đủ điều kiện mà tôi vừa nói tâm mình lúc thực hiện và đối tượng đó là bỏ ra bạc tỷ mà sân si suốt mùa tôi không tin nó là công đức lớn tôi không tin ôm tin bỏ ra mấy tỷ mà vô gây gỗ với trụ trì rồi đối phó với những người tị hiềm rồi những người thù ghét ganh tị với mình ra vô sân si sẽ thấy tiền hồi đầu là trong chùa thông báo công trình đó là 8 tỷ thì giờ cuối nó đội lên 13 tỷ rồi vật tư rồi đại dịch ờ, covid tùm lum đủ thứ chuyện là gia đình mình không vui tùm lum mình ham làm việc lớn mà cuối cùng trong suốt thời gian 8 tháng 12 tháng 17 tháng thi công đó là không có phước chứ không đức đâu không thấy lấy sân si không à này chưa kể một chuyện nữa là trong lúc đang bỏ tiền cho chùa A à, tự nhiên cái bất mãn nghe ai nói ra nói vào cái liếc vào chùa B cái hối hận biết giờ tôi qua bên chùa B tôi cắt rồi không à, bây giờ hồi xưa mình mình mình phát cái đạo tâm nói với ông A bây giờ mà ước gì mình đừng có hứa hết mình chuyển qua ông B ông C ông F ông N mình lại không chứ ông này thấy mình nản quá cái chùa này thấy nản quá cho nên cẩn thận Ờ, nói ham làm công đức lớn mà quên rằng cái lớn là lớn là nằm ở đâu chứ phải lớn do tiền do cái mặt mũi công trình nha tầm vóc công trình chưa đủ đâu này cho nên cái dấu hiệu đầu tiên của cái người mà, mà không tinh tấn tu học đó, đó là coi thường cái điều kiện mà mình thấy là nhỏ mặc dù nhỏ lớn ở đây mình chưa có tìm hiểu kỹ đức nhỏ là sao lớn là sao cái quy mô của một cái công đức nó, nó, nó không có nằm ở cái mà người ta thấy được đâu Ờ, mà mình là mình không biết mình cứ tưởng là quy mô của một công đức á, là nó nằm ở chỗ mà có thể quay phim chụp hình được cái đó là cái sai nha cái quy mô thật sự của công đức chỉ mà mình mình biết thôi nó vô hình vô tướng nha rồi cái dấu hiệu đầu tiên của người không tinh tấn tu học là coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm cái thứ hai nữa là coi thường cái điều ác nhỏ rồi không tránh đó là dấu hiệu thứ hai của cái người người dễ dễ, dễ vui người dễ ngươi nha cái cái dấu hiệu thứ nhất là coi thường điều thiện nhỏ không làm cái dấu hiệu thứ hai là coi thường cái điều ác nhỏ rồi không tránh mình ngồi mình uh, tán gẫu bàn về chính trị về văn nghệ về xã hội mình thấy đó đâu có đầu bậy không mình đâu có ờ, chửi cha mắng mẹ mình đâu có làm gì ác đâu đâu có đốt nhà cướp của giết người gì đâu ngồi nói chuyện đàng hoàng rất lịch sự mình bàn về văn nghệ thơ ca mình bàn về chính trị về xã hội về lịch sử ừ, về ờ, phong cảnh về ờ, hàng hóa shopping mấy cái đó đâu có tội lỗi gì nhưng mà thật ra đó để làm những chuyện đó mình phải thuần túy xài toàn là tâm bất thiện không tham sân si không rồi à. bởi vì chuyện chuyện tào lao chuyện chuyện ngồi lê đôi mắt buông dưa lê là toàn là chuyện ở ngoài đời á, trong cái cái nhãn quan của thế nhân á, của xã hội ấy, thì cái đó nó không có phạm pháp nó không có phạm pháp nhưng mà trong cái cái nhìn của nhà Phật ấy thì phím luận ấy, phím luận ấy, nó là một cái chuyện bất thiện Đấy. nói chuyện xấu người khác là chuyện bất thiện nói gây chia rẽ phá đoàn kết là cái bất thiện mà mình không có ngờ nghĩ nói chuyện chơi chút gọi gì đâu mà sẵn này tôi tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi hỏi nhỏ bà con nhớ đừng có cho ai nghe mình hỏi rất nhỏ hỏi rất khẽ Nên, các vị có để ý cái bản chất mà khoái nói xấu của mình của người Việt mình nó lớn bằng trời các vị không tin tôi ví dụ nha có nguyên một chuyến xe 10 người không? chiếc xe 10 người thử thời mà các vị nhắc đến chuyện xấu của cái người nào mà không có trong xe cả. là cả xe nhau nhau nhau nhau mỗi người góp câu dầu đó là ông sư hay là cư sĩ mình biết cứ chỉ cần mình thử đi mình thử không mà tôi các vị có chú ý không tôi, tôi đưa ví dụ là chiếc xe nha chiếc xe có 10 người chứ tôi không nói dưới đất tôi đang nói chiếc xe bởi vì cái ý của tôi, tôi cái chỗ này tôi có dùng ý tôi không nói dưới đất tôi nói trên xe bởi vì tôi có dùng ý trên chiếc xe 10 người xe đang chạy bon bon trên đường đang vui vẻ các vị móc thử là một ông sư một cư sĩ nào đó mình nói xấu thì các vị coi cái số hưởng nó đầm lắm chưa cái này đi ghê nè trong 10 người đó tự nhiên có một người đi xuống xuống xe đấy người đó vừa xuống xe xong là các vị để ý này. chính thường lại là thường bàn cái tên vừa xuống xe tin tôi đi có để ý có không có không tôi thề đó tôi thề đó tiếp tục trên xe còn là chín người đúng không rồi xe chạy khoảng chừng 15 20 cây số rồi cái tên tiếp theo nó xuống cái tên nó được vừa xuống đó là cái tên nó phải biết rằng nó sau lưng mình là tụi kia nó chơi một đống là sao tin nó đi cái người mình nó hèn nó hèn từ trong huyết quản nó hèn bốn ngàn năm văn hiến rồi tin có ờ, cứ như vậy đó quý vị nó nó nói chừng rồi tới bảy sáu năm nó nói chuyện nào mà còn lại có là còn hai ba mạng nó ngủ thì nó mới tha mình tin tôi đi ai trong nước mà mày đặt đi ờ, đi, đi làm từ thiện mà đi đoàn đi nhóm mà bướng xe tin con tôi nói có đúng cứ một người mà tuột xuống xe là cái đám còn lại nó nói xấu mà mình đâu có biết đó là tội tội lỗi mình không biết nha rồi nãy trên xe thôi hoàng giai bá cổ âu yếm nói chuyện vui vẻ sao chị khỏe không gần ờ, má chị sao lâu quá không có dịp thăm mình nghe rồi nó nói mình thấy mình đã lắm nhưng mà chỉ cần mình bước xuống xe một cái là nó bàn về mình liền mà chín mạng tám mạng bảy mạng trong xe hoàn toàn là không có để ý rằng lát nữa đây mình lại là nạn nhân tiếp theo một đọc như vậy rồi bị một đọc lắm mà đây là dấu hiệu của người người không có tinh tấn tu học tức là họ coi thường cái điều ác nhỏ cầm một ly nước sôi trong tay hất tạc không có quan sát đó là một việc ác một việc ác góp lời nói xấu người khác đó là việc ác góp chuyện nói cái điều tào lao một cái đề tài vô bổ đó là điều ác cái đầu vẫn vơn những chuyện tào lao đó là một điều ác nói theo kinh nói theo kinh vì sao vì nhiều cái ác nhỏ nó cộng thành cái ác lớn một hai câu nói mà sau lưng người khác mình nghĩ nó có đáng gì nhưng mà tại sao mình không nghĩ rằng chính cái câu nói đó nó phá người ta tan nát mà mình có biết chị biết không tôi có biết tôi nè khê khơi tôi không quen biết gì ông kiên ông nhân hết tự nhiên có ai đó trong mỗi buổi đi xe chung họ nói xấu mày không tôi nhắc lại tôi không có ân oán gì với ông kiên với ông nhân hết bên úc không có mà tự nhiên bữa đó trong cái chuyến xe nào đó trong buổi họp mặt rồi đó người ta đè hai nó ra rồi nó xấu họ nói 10 tôi tỉnh báo lắm đó, tôi cũng tin ba tôi là thuộc loại tỉnh táo đó nha tôi ví dụ tôi tỉnh táo đó nha có trí óc có suy tư đó nó bu cả đám nó bu lại nó nói 10 tôi tin ba rồi bữa sau là một chiếc xe khác nó nói 10 tôi cũng tin ba mà hai lần ba là sáu rồi. một ngày nào đó ông ông nhân với ông, ông kiên mà có chuyện cần gõ cửa tôi các bạn nghĩ tôi có giúp không <laughs> khó lắm anh trong lòng tôi anh tệ quá anh tới 6 điểm điểm trừ là giúp cái gì mà thật ra vì đâu tôi từ chối nào từ vì đâu vì những cái câu chuyện buông dưa lê của cái đám người mà vô công rỗi nghề hôm trước đó. mà các vị biết ông kiên ông nhân muốn nhờ tôi giúp cái gì không các vị đâu có biết một ông nhờ tôi giúp dùm cái đạo tràng ở Sydney một ông nhờ tôi giúp một cái đạo tràng ở Brisbane tôi đặt ví dụ thôi nha chị chuyện không có tôi ví dụ thôi. mà chỉ vì những cái lời buông dưa lê đó mà tôi từ chối mà cái biết đâu phải mình tôi từ chối nhiều người khác lẽ ra họ đã giúp ông kiên và ông nhân rồi nhưng mà không vì họ nghe sao nó biết bỏ như vậy mình đâu có biết rằng mấy cái cái mấy cái góp lời của mình bữa trên xe nó phá nát hai cái đạo tràng ở Brisbane và ở, ở, ở, ở Sydney mình có biết tôi có tôi thấy nói tôi góp lời vậy thôi tôi có đâu Đúng không tôi nói chơi vui tôi đâu có biết mà không ngờ là mình nghĩ nó không có gì đâu mà cứ 8 cái 10 cái 15 cái không gì đâu nó quất là thành nguyên một núi rác đè chết hai ông đó các vị thấy không cho nên cái dấu hiệu thứ hai của cái người mà, mà bất thiện đó là gì ta là coi thường cái điều ác nhỏ rồi không tránh mà các vị thấy nãy giờ tôi lựa toàn ác nhỏ không à, nói nói à, chia rẽ nói xấu sau lưng rồi một suy nghĩ vớ vẩn một câu chuyện phím luận phím đàm nó đâu có gì đâu mấy cái đó nghe có gì bước ra ngoài xã hội có bị thấy cái gì nó bình thường ngoài xã hội bình thường dưới cái cái, cái, cái đánh giá của xã hội cái đó nó phải là tội ác nó càng chưa phải là phạm pháp Đấy, nó chưa là tội ác trong mắt xã hội thì bất quá nó là cái chuyện không hay vậy thôi đấy và trong cái góc độ pháp luật ấy, từ góc độ pháp luật thì tôi thấy cái một hai câu nói xấu rồi tôi thấy nó đâu có đâu phạm pháp đúng không đấy. nhưng mấy cái đó, đó tuy xã hội không lên án pháp luật không có lên án nhưng mà nó ác nó ác ngầm mà mình không ngờ được mà cái người mà bất thiện thì cái dấu hiệu đầu tiên của họ là gì dấu hiệu đầu tiên của họ đó là coi thường điều thiện nhỏ mà không làm thứ hai là coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh cái thứ ba cái dấu hiệu của người mà bất thiện là gì đó là không có tranh thủ yeah. cái, cái, cái, cái, cái niềm vui để mà mà, mà, mà sống thiện Ừ, có nghĩa là sao có nghĩa là lúc đang có tiền đang có sức khỏe đang còn tuổi trẻ đang có điều kiện để mà, mà hoạt động lúc đó không có tận dụng không tranh thủ ừ, không tranh thủ cái điều, điều cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái cơ hội tốt lành để mà, mà làm thiện không tranh thủ bây giờ tôi nói như cái chuyện tu thiền đó mà cứ nói là về già tôi có tu con tôi ra trường tôi mới tu à, tu thiền cháu nội tôi nó, nó, nó học xong cái high school tôi mới tu thiền à, về hưu tôi mới tu thiền đấy ờ, vân vân và vân vân thì đó là một dấu hiệu của người bất thiện bởi vì ừ, chúng ta biết mà thời gian nó không chờ ai hết và đặc biệt là cái chết nó càng bất trắc khó lường đấy. cho nên đó là khi mà mình ngay khi mình còn trẻ còn khỏe ngay khi mình còn tiền bạc khi mình có điều kiện mà ngay lúc đó không tận dụng bởi thời gian trưa nay tôi nói thiệt thời gian trưa nay nó, giống như tôi chơi đánh đáo vậy đó nghĩa là trúng tặc tôi chưa biết bởi vì cái số người mình nghe được cái thời gian trưa nay rồi chấp nhận tôi nghĩ khó nhưng mà tôi vẫn giảng biết đâu có ai đó một hai người trong bài trong cái thời giảng này hoặc là những người nghe lại đó biết đâu giúp được một vài người ờ, tôi chỉ là tôi vui lắm rồi ừ, chỉ có bài giảng của tôi đây rất là khó khó nghe nha ừ. thì cái điều cái dấu hiệu thứ ba của người bất thiện là gì đó là không tranh thủ cái niềm vui không tranh thủ cái điều tốt lành để mà sống thiện để mà tu học đấy có nghĩa là khi mình mình khỏe mình trẻ mình có thu nhập cao mình đang may mắn về tình duyên về tài chính là khó bây giờ mình nghĩ tới đạo lắm tin tôi đi tôi tôi giảng ở nhiều nơi tôi hỏi bà con tôi, tôi hỏi bà con mà cô nói thiệt tôi nghe nói thiệt đừng đừng có đừng có, sợ là, là ai cười mình hết bây giờ đang nguyên lũ cá mè một lứa một đứa nào hai đứa nào rồi không dám cười gì gì nói thiệt đi quý vị tới đây quý vị học với tôi cái câu này tôi hỏi ở Cali cũng có ở hỏi ở Houston cũng có hỏi quý vị tới học với tôi các vị đâu có được đồng xu các bạn nào đúng không các vị đâu có được danh lợi gì đâu đúng không họ nói đúng tụi con tới đây học cũng được gì hết chỉ học giáo lý thôi được rồi nhưng mà cho tôi hỏi câu thứ hai nếu mà mà mỗi ngày mà các vị có cái thu nhập hai chục ngàn đô la thì các vị có thời gian và có cái ý muốn mà tới đây học lớp này không các vị đừng có nó nó dốc cứ cứ can đảm được thì tôi thấy có người thì im ru không cúi mặt xuống vân vê tả, còn có người thì ngó mông ra cửa sổ để tránh câu trả lời tôi hỏi thiệt cái gì không tôi tôi còn chỉ qua một cái cái cái, cái cô mà già mà xấu quắc ngồi ở, ở xéo xéo tôi còn cô cô tụt là 40 tuổi cô lùi là 40 tuổi nhan sắc của cô đó không mấp mé á hậu thu nhập cô tháng hai triệu ngàn thì tôi hỏi cô cô có quẩn mà cô mặc áo lam áo tràng rồi cô lết tới đây cô học không cô thấy chưa cô thấy chưa mà trong khi đó cô lùi là bốn tuổi thì tôi giả định là cô 25 đi không rồi ngày mỗi ngày cô kiếm được hai triệu ngàn đâu hai cái đó đâu có chắc là cô chết cô vẫn tiếp tục sống này chết mai đó chứ nhưng mà khi cô, cô lùi là hai chục tuổi lùi là bốn chục tuổi và với cái thu nhập như vậy thì cô thấy cuộc đời này nó, đáng tin lắm có gì phải ngại hết này cho nên thường mình chỉ đến với đạo là khi mà mình có một chút gì đó nhẹ đó là có một chút gì đó nó hơi thất vọng về đời sống mình mới tìm đến đạo cái chuyện này lát nữa tôi nói nha bây giờ tôi đang nói chuyện trước ừ. có nghĩa là chúng ta thường có khuynh hướng là không có tranh thủ cái cơ hội tốt cơ, mà, mà tôi tôi tránh tôi cũng dùng cái cơ hội tốt mà tôi nói tận dụng cái niềm vui đó chúng ta không có biết tận dụng niềm vui để mà sống thiện để mà tu tập thì đây là dấu hiệu thứ ba của cái người bất thiện và thứ tư thứ tư nghe rất khó, rất là khó khó khó hiểu này. cái thứ ba là không tận dụng cái niềm vui để mà tu học nhưng mà cái thứ tư là không có tận dụng cái nỗi đau buồn để mà tu tập ví dụ như lúc mình vui mình đang đẹp có nhiều thằng nó dê nó tán mình lúc mình tu không nổi mình đang có thu nhập cao mình đang có tuổi trẻ có sức khỏe mình tu nổi đúng rồi ấy vậy mà tới lúc mà bệnh mà già nhà đang có chuyện buồn gia đạo đang trục trặc không cơ thể đang có vấn đề mình cũng vẫn tiếp tục không lấy đó làm cái động cơ tôi nói thật với bà con tôi chưa bao giờ dám nhận tôi là người tinh tấn tu học nhưng mà tôi nhận có cái chánh giác cứ mỗi lần tôi nghe đau lói lối tự nhiên cái, tôi cứ nghĩ đến cái chết ừ. Ừ, mỗi lần nghe đau lạ lạ ừ, nó đau lạ lạ là phải nghĩ đến cái chết để nghĩ đến cái chuyến đi mịt mù trước mặt tôi nhắc lại lần nữa hiện tại hiện tại tôi không biết ai đồn về tôi làm sao tôi biết chứ thật tại đó là cái gì của Kalama là của Kalama chứ bản thân tôi hiện giờ đó ừ, hiện giờ là tôi là một tu sĩ tôi không có thu nhập bà con thỉnh thoảng bà con thương mà con cho chút đỉnh mà tôi phải nói chỉ chút đỉnh là có thiệt chứ không có nhiều người ta toàn người ta cho calama không chứ tôi không có tại sao tôi phải nói rõ là bởi vì tôi nói rõ hiện giờ tôi là các vị nhìn tướng được các vị biết tôi không sức khỏe tôi có 50 kg thôi tôi cao một cách sáu 50 kg mà tôi có vấn đề tùm lum trong sức khỏe mà lại thu nhập không có các vị nghe tôi kể về bản thân thế ấn chưa ừ. ấy vậy mà ấy vậy mà với những gì tôi đang có trong trong, trong trước mắt đủ để cho tôi tiếc cuộc đời để kiểu biết không thí dụ như chỗ ở của tôi có thể đó là chỗ đẹp chỗ trên núi cao ở độ cao 1.200 mét tôi đang giảng cho bà con mà trước mặt tôi là ba ngọn núi cao của châu Âu đó là ngọn Jungfrau ngọn ngọn Mainz và Eiger ba ngọn này đều cao trên ba ba ngàn mét hết tuyết phủ quanh năm bốn mùa hiện giờ chỗ tôi đang nóng nhưng mà ba ngọn đó trước mặt tôi vẫn đang phủ tuyết trắng rất là đẹp bên dưới tôi trong mắt của tôi là hồ thu hồ lẹ hồ hồ hồ hồ hồ hồ um, hồ, hồ, à, hồ, hồ thun đẹp lộng lẫy nước xanh như ngọc quanh năm các vị ờ, không cần ờ, phải tưởng tượng lát nữa vào internet đánh cái chữ interlaken không interlaken nó đẹp kìa tôi không có sức khỏe không nhân dáng ngoại hình không tiền bạc không cái gì không chỉ vì một chỗ ở thôi mà đâu phải chỗ có tôi chỗ người ta à, chỗ người ta vậy mà tôi còn tiếc mà tiếc thì mình nghĩ cái cơ hội mà mình biết được chút ít Phật pháp tôi phải nói một nói đàng hoàng không hề có ý khiêm tốn tôi vẫn nhận tôi là người biết chút ít thôi biết chút ít Phật pháp và có một cái trụ xứ như thế này ở tuổi đời 53 không biết chút ít Phật pháp cao một mét sáu nặng 50 kg tuổi đời 53 với vài chứng bệnh bỏ túi vậy mà tôi còn tiếc tôi không thể tuy nhiên cứ chính vì cái tiếc đó là cứ mỗi lần nghe nó đau lạ lạ đâu nó nói đâu đó trong người tôi phải giật mình chứ tôi nghĩ bây giờ tắt thở một cái liệu mình có tìm lại được cái hoàn cảnh cái điều kiện như hiện giờ mình đang có không có không có phải dễ đâu quý vị mang được thân người đó không phải dễ rồi xin lỗi nói cho tôi nói nói nặng nha được làm con chó nhà giàu là đã cũng dễ rồi chứ đừng có nói mà làm con người nha này cho nên cái hạn cái dấu hiệu thứ tư của cái người mà dễ vui là gì là không có biết tận dụng cái nỗi khổ niềm đau để mà tu tập à, bây giờ bây giờ tôi nhắc lại bốn điều là ở đầu thứ nhất là coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm thứ hai là coi thường cái điều ác nhỏ rồi không tránh thứ ba không tận dụng cái niềm vui cái điều kiện tốt để mà tu tập thứ tư không có biết tranh thủ cái nỗi khổ niềm đau để mà tu tập đây, cái phần này tôi sẽ giảng kỹ ở phần sau. Đây, không trên tranh tụ. Và cái thứ năm, cái thứ năm này là tôi đặc biệt rất là tâm đắc. Ừ. Đó là không biết quý thời gian. Cái dấu hiệu của người, cái dấu hiệu mà nổi bật ở cái người mà dễ vui, cái người mà không có tinh tấn tu học đó là phí thời gian. Phí thời gian. Không? Mình liếc lên đồng hồ mình coi bây giờ là mấy giờ rồi? 7 giờ sáng mỗi người mà tu học được miên mật tinh tấn là trong nếu mình nếu mình họ đang theo dõi họ đang theo đuổi pháp học là từ 7 giờ sáng cho tới giờ cơm trưa là họ phải có một kiến thức gì đó bỏ vô trong đầu Đúng không tra tra lật lật nghiên cứu ghi chép còn nếu mà pháp hành đó, chánh niệm tuệ quán thì từ 7 giờ trở đi là hành giả mà hành giả sơ cơ là xem của mình chánh niệm nghe cho kỹ chỗ này nha hành giả sơ cơ thì thì trong ngày phải quan sát của mình chánh niệm được bao nhiêu thời gian còn hành giả tinh tấn thì ngược lại xem qua trong ngày mình có bao nhiêu lần thất niệm nếu các vị có nghe được hai này không có hai này khác hay giống khác hay giống cái hạng hành giả mà mà sơ cơ á, thì xem trong một ngày á, mình chánh niệm được bao nhiêu thời gian còn cái hạng mà dễ vui ờ, có hạng tinh tấn á, thì coi một ngày mình phóng vật bao nhiêu thời gian khác nhau chứ khác nghe kỹ lại ha cái hạn hạn mà sơ cơ thì có một ngày mình chánh niệm được bao nhiêu thời gian còn cái hạn mà tinh tấn thì có một ngày để mình thất niệm bao nhiêu thời gian rồi bật nói cách khác nhà nghèo để coi được một tháng mình ăn ngon bao nhiêu lần còn nhà giàu để coi một tháng mình ăn dở bao nhiêu lần giống như ở trên một cái chuyến tàu ờ, chở hàng ờ, viễn dương viễn dương là đi là đi nhiều nước thì ông chủ tàu ông, ông thuê một ông thuyền phó và ông thuyền trưởng và trên thuyền trên thuyền nó có một cái, cái, cái quyển sổ gọi là nhật ký hải hành tức là có chuyện gì xảy ra đó thì, thuyền trưởng thuyền phó ghi chép thằng đó thì lúc tàu về gần tới bến đó, thì ông ông thuyền thuyền thuyền trưởng ông lật cái nhật ký ra ông thấy ông ông coi ông thuyền phó ghi cái gì thì thuyền phó ghi thế này hôm nay là cuối tháng thuyền trưởng đã say xỉn 21 ngày mà ghi kiểu đó là về là ông chủ hãng là ông đuổi rồi à, ông ghi như vậy hôm nay là ngày cuối tháng mà ông thiền trưởng đã say xỉn 21 ngày thì ông thiền trưởng ông thấy vậy ông mới rút cái viết ông ghi một câu thôi hôm nay là ngày cuối tháng phải thiền phó không uống rượu <laughs> các bạn hiểu không một câu thôi không có cần nói xấu ông chỉ nói tốt nha ông nói cũng rất là tốt à, hôm nay là ngày cuối tháng à, và hôm nay ngày tháng và thiền võ không uống rượu thì các vị biết về là ông, ông chủ hãng đuổi ai rồi ừ. chắc chắn là một lỏng đuổi cả hai mà mà hai là nếu mà phải đuổi một tôi nghĩ chắc đuổi thiền phó quá mà nếu tôi chắc tôi đuổi thiền phó bởi vì ừ, tôi thấy cái là à, à, à hiểu chưa nhà giàu thì xem coi ở nhà nghèo thì coi cái tháng này mình đi mình ăn ngon được mấy bữa còn nhà nhà, nhà nghèo thì coi tháng này ăn ngon mấy bữa còn nhà giàu là coi tháng này mình ăn dở mấy bữa người người mà sơ cơ á, coi thầy coi một ngày như vậy mình chánh niệm được bao nhiêu còn người mà ngon lành coi một ngày mình thất niệm bao nhiêu tức là họ tức là họ đi tìm cái ít đi tìm mà tìm ít chứ mày đi tìm cái nhiều hết nhớ nha rồi và phải nói một cái người ờ, cái dấu hiệu mà tôi thấy nổi bật ở cái người mà không tin đấng tu học dầu đó là tăng ni hay là cư sĩ nam nữ nói chung đây cái dấu hiệu mà nổi bật tôi thấy đó là họ không có quý thời gian đây các vị biết không tôi nói một ngàn một triệu lần thì chắc cả triệu lần rồi một tờ trăm đô la đổi ra năm tờ hai chục giá trị của năm tờ ấy tuyệt đối giống nhau dầu trong đó có tờ mới tờ cũ tờ rách tờ lành tờ dơ tờ sạch không thì cả năm tờ đó tôi bảo đảm giá trị tuyệt đối giống nhau hoàn toàn giống nhau năm tờ hai chục tuy nhiên nếu đời người mà chia thành trăm năm ừ, à, và à, đời người gồm có trăm năm và chia thành năm năm năm lần hai mươi thì tôi xin bảo đảm cái giá trị của năm lần hai mươi đó không giống nhau thí dụ như hai mươi năm đầu mình đâu biết gì đâu mình ngu cho tới tuổi 18 mà các vị đồng ý không mình ngu từ tuổi tuổi 18 cho nên 20 năm đầu mình gọi là 20 năm ngu 20 năm tiếp theo học hành và lập nghiệp tức là năm 40 tuổi đó từ 20 đến 40 là học hành và lập nghiệp từ 40 cho tới 60 là an hưởng những gì mình gây dựng nhưng mà sau 60 thì tôi nghĩ chắc các vị biết rồi sau 60 thì có là tỷ phú đi nữa thì thì tôi cho quý vị thêm 10 ờ, năm nữa đó chứ còn thật ra tới tới 70 là tôi, tôi cũng hết pin rồi không hết pin rồi ừ. cho nên à, người ta nói là tuổi 50 xấu đẹp giống nhau là bởi vì lúc ai nét mặt cũng nhanh hết và tuổi 70 thì giàu nghèo giống nhau bởi vì giàu nghèo gì lúc đó có đâu ăn uống gì được nhưng mà tới tuổi 80 90 thì nam nữ giống nhau bởi vì lúc đó mình nhìn đối phương mình đâu còn muốn gì nữa <laughs> tôi thấy cánh đúng <laughs> hồi nhỏ mình quan trọng là giàu nghèo đẹp xấu tùm lum hết nhưng mà tới càng về lớn à, càng về lớn ví dụ như mình thấy mình nói nó hơi đau lòng nhất là nói thì nó cũng hơi xúc phạm nhiều người chứ tôi thấy mà mặt mà nó đã nhăn rồi thì đẹp xấu giống nhau nhớ nha à, đàn ông mà đẹp cái mấy đẹp mà râu mà nó bạc rồi thì tôi thấy bắt đầu mệt rồi đó không nói ông kia ông kia râu bạc ghê luôn tôi lúc này tóc bạc tôi rất là nhiều ừ, tóc bạc tôi rất là nhiều rồi từ mùa covid là tôi bạc nhanh lắm cho nên cái dấu hiệu thứ năm của cái người dễ vui là coi rẻ thời gian mình coi một cái cách cái cách dùng thời gian của mỗi người mình đoán ra được uh, con người của họ tin tôi đi cái cái câu này không ngoa mà đúng như vậy tin tôi đi không hãy muốn biết một người nó có nhiều cách mà trong đó có một cách là hãy nhìn cái cách mà họ sử dụng thời gian trong một ngày thì tôi đoan chắc rằng ta có thể biết được con người đó như thế nào không tôi nhắc lại lần nữa để biết một người ra sao thì nó có nhiều cách lắm ngàn lẻ một cách nhưng mà trong đó có một cách mà tôi đang nói đây đó là nhìn cách người ta sử dụng thời gian đây ngay khi mà mình còn có một trí nhớ tốt khi mình còn có một trí hiểu bé tốt bén nhạy khi còn có một sức khỏe có thể ngồi lâu được có thể đi bộ nhiều được đấy có thể dẻo dai bền bỉ được đấy thì ngay cái thời điểm đó mà mình không biết tận dụng cho những việc hữu ích thì tôi e rằng có một ngày mà mình không còn đi bộ được nữa không còn ngồi lâu được nữa không còn nhớ tốt được nữa và cái trí phân tích của mình nó chậm lục nó không còn bén nhạy được nữa thì lúc đó tôi nói thiệt lúc là nó quá muộn rồi nha cho nên là cái cái cái đặc điểm à, thứ năm của cái người mà dễ vui là gì là coi ờ, không coi không có coi không có biết gọi là, là tranh thủ thời gian không biết quý thời gian như vậy tổng cộng lại cái người mà dễ vui cái người sống ác nó gồm có năm đặc điểm một là coi thường điều kiện nhỏ rồi không làm hai là coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh ba là không tranh thủ cái điều kiện tốt để sống thiện và năm là không có tranh thủ cái nghịch cảnh để mà sống thiện ở ờ, bố bốn là không tranh thủ nghịch cảnh để sống thiện và thứ năm là không biết quý thời gian này thì trong cái bài trong cái buổi uh, sinh nhật mừng thọ đó là ngài Pháp Quốc Cư ngày ừ, trích dẫn các kinh điển à, à, để mà đặc biệt là cái cái, cái bài kể đã pháp cứu người kể dễ vui là kẻ đã chết rồi đó cái chết dẫn cái để ngày giảng cho cái, cái ông gia đình cấp giá và chưa hết cái đó mới nữa bài giảng thôi nè rồi tiếp theo à, đó là đặc điểm của người dễ vui còn cái tiếp theo đó là cái đặc điểm của người tinh tấn tu học đấy đặc điểm người tinh tấn tu học là sao có hai cấp một là lật ngược lại lật ngược lại những cái đặc điểm của người dễ vui cái người dễ vui là người coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm còn cái người tinh tấn là cái người không coi cái điều thiện nào là nhỏ hết có cơ hội là làm bởi vì chúng ta biết rằng trên đời này cái việc đáng làm nhất chính là việc thiện trước mắt Đúng không cái đối tượng mà đáng để mình sống tốt nhất đó chính là đối tượng tượng trước mắt và cái thời điểm ờ, mà tốt nhất để mình sống thiện đó chính là thời điểm trước mắt tất cả đều phải trước mắt hết à mới được không cho nên cái chuyện đầu tiên cái đặc điểm đầu tiên của người sống thiện là không có trong mắt họ không có điều kiện nào là nhỏ cho nên họ không có bỏ sót Đấy, không bỏ sót chư Phật tính đẳng giác có một điểm đặc biệt đó là các ngày trong suốt thời gian mà tu tập ba la mật lúc còn Bồ Tát không có thiện gì các ngày bỏ cho nên khi các ngày thành Phật các ngày có tất cả cái gì mà tốt đẹp nhất mà nếu mà mình không có học kinh điển mình không có suy gẫm về ân đức của Phật không coi kỹ kinh sách mình không có tin tại sao Đức Phật có quá nhiều oai lực quá nhiều đức độ quá nhiều phước báo được chư thiên ờ, nhân loại trong vô lượng vũ trụ quy ngưỡng ờ, kính lại mà đặc biệt là tôi coi trong kinh có rất là nhiều người rất rất nhiều người nha, à, sẵn sàng cúng dường tôi tất cả gia sản cho Đức Phật cái lòng của họ đối với ngài họ dám bỏ ngay vua để họ đi tu theo ngài bỏ hết và chưa hết có có rất là nhiều người dám vì thương Phật mà họ bỏ tấm mạng cho ngài họ cũng bỏ và tôi tôi tôi không có đi theo trào lưu để mà nguyện mình tránh đẳng giác như hiện nay nó đang rành rành rành, rành trong nước ốc dột lắm nhưng mà có một điều đó là tôi biết chắc nếu mà tôi gặp được người bị tránh đẳng giác ngay lúc này thì trong trường hợp cần thiết thì tôi nghĩ tôi tôi không có tiếc cái mạng cho mẹ tôi ừ. tôi tôi tôi, tôi, tôi tin chắc chuyện đó mà các vị nghĩ là một người mà không quen biết gì mình hết mà có vô số kẻ xa lạ sẵn sàng chết vì mình cái gì biết con người đó là phải tầm thường mà Đức Phật là người như vậy Đức Phật là người như vậy Đức Phật là người mà trước mặt ngài người mà không có đức tin thì tôi không nói mà người có niềm tin nơi ngài đó thì cái gì tặng hiến cho ngài người ta không tiếc kể cả cái mạng người ta cũng không tiếc và đặc biệt ai cũng tham sống sợ chết nhưng mà trước mặt Đức Phật thì các vị thánh đệ tử mình không cần nói rằng mà nói người phạm trước mặt đức phật có rất là nhiều có vô số người phạm dám vì ngài mà họ chết một con người như vậy không phải, không phải là, là, là là dễ tìm đâu không một con người mà có thể khiến người ta sẵn sàng chết vì mình một cách vui vẻ phải vậy chỉ vì lời dạy của của ngài mà pháp sư quyền trang đã đi gọi là muôn dặm ừ, để mà ghi chép lại lời dạy của ngài chỉ vì lời dạy của ngài mà trong nhiều thế hệ suốt mấy nghìn năm có bao nhiêu người chỉ vì lời dạy của ngài mà một mình đơn thân vào cái rừng sâu núi thẳm để mà đầu đà khổ hạnh trong đó chỉ vì lời dạy của ngài à, chỉ vì hình bóng của ngài mà biết bao nhiêu người coi cái mạng mình coi cái sự nghiệp danh lợi mình ra gì hết không cái người này phải đâu đâu phải là đơn giản Đức Phật phải phải phỉ đạo như thế nào mà muốn trở thành một con người vĩ đại như vậy thì chuyện gì mà tốt lành ngài không có bỏ ừ, trong kinh nói thì thương hiểu được thì hiểu giúp được thì giúp học được thì học à, ngài tu tập thiền định bố thí trai giới không? Ờ, phục vụ nhé, hướng dẫn quần chúng làm lành ờ, trong vô số kiếp ngài tu cho mình và giúp người khác tu tập trong vô số kiếp việc lớn việc nhỏ hễ là thiện ngài đều làm ừ. ừ. cái đặc điểm của một người thiện là như vậy trên khi ngài thành phật ngài có tất cả ngài có tất cả ừ. ngay cái lúc mà ngài ngài ngài còn bồ tát mới vừa lọt lòng là phạm thiên phải bồng lấy ngài phải phẩm thiên mà mà mà cõi vũ tịnh cư phải xuống đồng ngày rồi mới trao lại cho các vị dục thiên và nhân loại các vị tương tự phạm thiên đó vị thánh tu thánh a hàm ấy phải xuống đồng ngày đặc biệt như vậy thì để có được cái đặc biệt đó đó là việc thiện là ngày cũng làm hết có bỏ không có chê nha đặc điểm là gì cái thứ hai là ngày không có xem cái điều ác nhỏ nào rồi không tránh và bị ác nhỏ thôi các vị xem kỹ cái bài kinh đại nhân tướng Ờ, bài kinh bài, bài tướng kinh ở trong trường bộ không bài kinh ờ, ờ. bài trong trường bộ dưới 32 bài cho nên cái bị dọ một lục là thấy liền bài tướng kinh thì trong đó nói ngài có bao nhiêu tướng tốt và những cái tướng nó không phải ngẫu nhiên mà có đấy. mà đều do các cái hạnh lành của ngài à, trong nhiều đời quá khứ trong vô lượng kiếp mà trong đó mình đọc có nhiều cái hạnh lành đặc biệt lắm mà mình bây giờ mình không để ý thí dụ như ngài không có nhìn ngang liếc xéo người khác thấy mít lườm liếc không ngài chỉ nhìn người khác bằng cái tình thương bằng cái lòng từ bi ờ, còn nhắm mà giận quá thì đừng có liếc đừng có nhìn ai hết ngài không nhìn người khác bằng cái, cái, cái ánh mắt như vậy cho nên khi ngài thành phật ấy ngài có cặp mắt đẹp lắm kẻ thù mà nhìn cặp mắt ngài họ phải nao lòng mà cặp mắt nó phải đẹp mà hiền lắm đấy thứ hai là ngài không có tranh thủ góp lời nói xấu ai hết cho nên khi mà ngài thành phật cái giọng nói ngài rất là hay ngài, ngài có hàm răng rất là đẹp màu da ngài rất là sáng à, giọng nói ngài rất là du dương ừ, trong kinh nói là giọng nói đức phật đặc biệt lắm ừ, trong kinh nói đó là có ba thứ âm thanh dạ, ba thứ âm thanh à, âm thanh của phạm thiên à, là có thể làm rung động lòng người ừ. âm thanh thứ hai là âm thanh của uh, vị chuyển lưng vương và phật chánh đẳng giác à, tức là nhân loại đó thì của hai vị này hai vị mà có ba thứ tốt âm thanh của vị của hai vị này nó có thể làm cho người ta phải nao lòng thứ ba là tiếng hót của chim ca lăng tần già dạ, chim caravi cắt đây là một con chim quý ở trong tuyết sơn nó quý ở chỗ là khi nó cắt cái tiếng hót lãnh lót của nó đó con thú lớn ấy, con thú lớn ấy, mà nó rượt thú nhỏ đó nó nghe được cái tiếng nó đứng yên nó quên đi tìm mồi nó đứng nó nghe nó thưởng thức đối với nó cái chuyện mà nghe chim hót hay hơn là chuyện đi, đi, đi, đi tìm mồi bỏ bụng ghê và con thú nhỏ mà bị rượt mà đang đang chạy chạy chạy chạy chạy gọi là chạy chạy bán mạng mà coi như là nghe tiếng chim carabica hót là nó đứng yên là nó nghe thà chết chứ nó, nó, nó bị nó bị túm chân nó, nó chạy được nó hót quá hay đi ừ hay quá cho nên là trung kinh nói đời vua dục có bà hoàng hậu hoàng hậu vua được một ông thợ săn ông đem ông hiến cho bà con chim ca lăng bằng nhà ông bắt trong núi sâu ông nói con chim này nó quý lắm nó hót ông mới kể những cái đặc điểm của nó nó hót hay như vậy thì uh, ông mới ông ông ông ông ông, ông tặng cho bà xong ông thực ờ, hoàng hậu thưởng ông một số tiền lớn và ừ, ừ, ông dặn hoàng hậu là muốn con chim hót thì phải phải cho nó ăn xoài chín bả lựa xoài tốt nhất ngon nhất phải cho nó ăn nó ăn xong nó không hót bà mới kêu thợ săn vô qua hỏi thợ, thợ săn nó cũng hơi kẹt nó phải gặp đồng loại nó mới hót thì mới nó trở ơi, chim này chim quý bắt được con là đã khó vì làm gì có con thứ hai mà độc loại thì có người hiến kế nó bây giờ con thứ hai tìm ra thôi bây giờ lấy cái gương đồng đánh bóng lên đánh ừ. bóng thì là bóng lên à, cho con chim nó, nó sôi để trong cái ghế ở lòng chim thì con chim nó nhìn những cái gương nó tưởng là con thứ hai thế là nó có cảm hứng nó hót này nó hót nó hót rất hay nó lúc nó cách tiếng nó hót rất hay Ờ, chó năng xoài chín rồi nó nhìn thấy đồng loại nó bắt đầu nó hót thì bà nghe cái tiếng chim đó, bà mới nghĩ trong kinh ghi rằng ờ, tiếng nói của Đức Phật du dương như là tiếng của Phạm Thiên Phạm Âm Brahmasa hoặc hoặc cũng có thể ai không nghe ai chưa từng được nghe tiếng nói Phạm Thiên thì có thể nghe được chiếc ca tiếng chim hót tiếng chim ờ, ca lăng tần già hót thì có thể hình dung được ít nhiều cái giọng nói của Đức Phật như vậy thì giọng nói Đức Phật hay cỡ nào hả ta ngài là một, đây là chỉ là một con chim thôi đó mà hay như vậy thì giọng nói của một vị chánh đẳng giác một người không còn phiền não thì hay cỡ nào nữa có rất nhiều vị pháp sư khi mà kể tới đây nói rằng bà bà nghĩ tới đó bà quan nghĩ của bà bà đặt đạo không phải nói tắt thì nói như vậy nhưng mà nói đầy đủ thế này đối với bà suy nghĩ thế này thế tôn đã tạo vô lượng công đức cho nên kiếp cuối khi thành phật thì tôn mới có được âm thanh đó ấy vậy mà nay cái duyên cái nhân lành đó và quả lành đó đã không các pháp tử vi đúng là vô thường và thế tôn cũng đã viên tịch bà nghĩ như vậy bà hiểu được bốn đế và bà chứng sơ quả phải phải thêm cái đó à, chứ phải không phải dừng lại chỗ là bà bà nghĩ như vậy cái, cái, cái tiếng nói của đức phật mà, mà mà hay ho không phải không phải nghĩ vậy là bà đắc đạo mà bà nghĩ thêm cái nhân lành đó và quả lành đó nay đã không còn nữa kể từ sau cái hôm cái tôn viên tịch ở Kusinara như vậy thì vạn ngữ là vô thường các pháp do duyên mà có có rồi phải mất và và và thấm thía chỗ đó và đặt tôi đủ nha giờ tôi quay trở lại trong kinh nói 32 hảo tướng Đức Phật có được là từ nhiều có được là từ nhiều nhiều nhiều cái đức lành dạng như ngài không có nói đâm thọc ngài không có nói là độc ác cho nên ngài sinh ra ngài có được một cái giọng nói âm thanh rất là tốt và chưa hết Đức Phật có rất là nhiều cái may mắn là do mình có những cái hạnh làm lạ lắm như vậy nghe cho kỹ khi ngày bước vào một đám đông ngày quan sát coi cái người này nè tánh tình như vậy đó mình nên cư xử sao cho họ vui tánh tình người này nóng nảy nè mình nên cư xử sao tánh này yếu mềm nè mà mình phải cư xử làm sao Đấy. rồi cái người này bệnh nè thức ăn cho họ mình phải làm sao cái người này già nè đi đứng mình phải sắp xếp làm sao cho họ tháp tùng với mình đi được cho họ thoải mái à, nói chung là ngài luôn luôn cư xử chuyện nhỏ nhỏ thôi bước vào một đám đông giàu đám đông hay là chỉ vài ba người bên cạnh ngài luôn luôn tìm cách cư xử làm sao cho mọi người bên cạnh ngài được được thoải mái đặc điểm của đức phật trong lúc luân hồi là như vậy à, à, rồi có cơ hội học đạo với các bậc hiền trí với chư phật với chư thánh là ngài không có cơ hội tu thiền là ngài tu thiền có cơ hội là ngài bố thí có cơ hội là ngài giúp người rồi bên cạnh đó cứ ở bên cạnh ai là ngài tìm cách giúp cho người ta sống được thoải mái đặc biệt như vậy trên khi ngài thành phật tất cả hạnh lành ngài có hết thì không có chê hạnh nào là nhỏ mà bỏ mà đặc biệt đối với việc bất thiện ngày cũng không có coi rẻ coi nhẹ cái bất thiện nào là nhỏ rồi không tránh không thấy nguýt lườm liếc không góp lời nói xấu đâm thập chia rẽ gây mất đoàn kết không có làm cho ai cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh mình dù cái chuyện đó nó nhỏ xíu thôi mình đâu có ở không mình ăn là mình chiều người ta nhưng mà không tránh được thì tránh ác tránh được chuyện tránh thiện làm được chuyện làm đó đặc điểm của một người lành như vậy đây cái đặc điểm thứ ba của người lành là tận dụng cái điều kiện tốt để sống thiện cái này tôi không giải thích nhiều nha ừ. tận dụng điều kiện tốt để sống để sống nhiều để sống thiện và cái thứ tư là tận dụng cái cái, cái nỗi khổ niềm đau để mà sống thiện à, là đây là đặc điểm của người người người lành và cái thứ năm đặc điểm của cái người lành là gì đặc điểm của người lành là biết quý thời gian để tranh thủ bởi vì sao vì thời gian nó như một con nước một đi không có quay lui một đi không có trở lại à, chúng ta có thể uh, cháy 10 cái nhà và cất lại hai chục cái nhà chúng ta mất 10 kg vàng có thể tìm lại 100 kg vàng cái gì cũng tìm được, được nhưng thời gian thì không thời gian không bao giờ chúng ta tìm lại được một giờ đồng hồ đã mất chuyện đó không bao giờ có không bao giờ có cái chuyện mà tìm lại một giờ đồng hồ đã mất dù chúng ta có là tỷ phú chúng ta có ngàn tỷ đô la ngàn tỷ euro đi nữa không cả một cái hành tinh này là đầy là đầy ấp kim cương và chúng ta là chủ chúng ta giàu như vậy chúng ta giàu như là ác ma thiên tử như là thiên vương đế thích như là chuyển lương thánh vương giàu như vậy Đấy. nhưng mà chúng ta cũng không thể nào tìm lại được một giờ đồng hồ đã mất cho nên trong tinh thần Phật pháp phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng trong tinh thần Phật pháp Ờ, thì phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng lần gặp gỡ nào cũng là lần gặp gỡ cuối cùng hết tại hôm nay chúng ta gặp nhau ba ngày sau chúng ta gặp lại nhau lúc đó là một con người khác còn con người của ba ngày trước đã chết đã mất đã không còn nữa chẳng qua là do sự tiếp nối của danh sách à, mà cái người đó hôm nay mà thấy họ còn sống không chứ thật ra đó là cái con người mà trong cả hai phương diện tâm sinh lý của ba ngày trước đã không còn nữa hôm nay cái con người mà chúng ta gặp lại cũng tiếp tục là Lê Văn Tèo đó thì cái tình trạng tâm sinh lý nó đã không giống với Lê Văn Tèo của ba ngày trước phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng cho nên cái đặc điểm của cái người tinh tấn tu học là là biết quý thời gian à, thấy các vị rỗi rảnh mà đi hẹn á hẹn đi với người này đi hẹn đi làm chuyện kia mà mình quan sát mình thấy cái việc đó không cần thiết chỉ vì cảm xúc nhất thời chỉ vì niềm vui trước mắt thì mình biết ngay đó là người dễ vui chứ cái người tinh tấn họ quý thời gian lắm họ quý thời gian giống như một người trọng thương mà biết quý máu của mình này à, nhưng mà cái chưa hết ngày bác có cư ngài còn triển khai một cái rất là sâu với vì ngài là thiền sư mà ừ, thiền sư ngày khi mà giảng về cái đặc điểm của người sống thiện đó, thì ngài có chốt chốt chốt đúc kết lại đúc kết lại như thế này ngài nói tất cả cái khổ trong thế gian tất cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ hết nghe nghe cho kỹ nha tất cả nụ cười nước mắt gai góc và hoa hồng tất cả mọi hiện hữu đều là khổ hết và con đường giải con đường duy nhất dẫn đến giải thoát đau khổ chính là thấy được cái khổ thấy được cái khổ thì mới à, thấy được cái khổ đế thì mới lìa được cái tập đế mà có lìa được tập đế thì mới chứng được cái diệt đấy và cái hành trình thấy khổ trừ diệt ờ, thấy khổ và trừ tập hành trình đó có cái tên gọi là đạo đế các vị nghe có kỳ không nghe rất là kỳ à, tôi thấy các vị nghe các vị nghe tôi nói đến đạo đế mà tôi không hề nhắc đến đến bắt cái đạo mới ghê à, nhắc lại muốn thành thánh thì anh phải là chứng ngộ bốn đế mà chứng ngộ bốn đế đầu tiên là anh phải phải thấy được mọi thứ là khổ ừ, mọi thứ là khổ anh phải thấy mọi thứ là khổ rồi mới tiếp theo anh mới thấy rằng nếu mọi thứ đều là khổ thì bất cứ cái gì mình thích cũng đều là thích trong khổ và khi mình thấy mình thích trong khổ thì mình mới từ bỏ mình không thích nữa như vậy thì thấy được khổ thì mới trừ được tập thì cái hành trình mà thấy khổ trừ tập này là cái hành trình nó bắt buộc anh phải vận dụng đến bát chánh đạo anh mới làm được cái chuyện đó anh phải tu tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ cũng có nghĩa là tu tập ba bảy bộ đề phật anh phải tu tín niệm xứ anh mới thấy được cái khổ một cách rốt ráo qua danh sách đang sanh diệt đấy như vậy thì ngài mới nói rằng cái chuyện đầu tiên là phải thấy tất cả mọi thứ đều là khổ thì mình mới bỏ được cái khổ đấy mà có bỏ được ờ, mình mới mà bỏ bằng cách nào bỏ bằng cách là không tiếp tục thích trong khổ nữa bởi vì thích trong khổ là đầu tư đầu tư thêm cái khổ mới không thì ngài nói rằng chúng sanh trong đời này có ba hàng đấy mình nãy giờ tôi đang giảng về cái cái, cái người lầm mà người lầm đặc điểm người lầm là gì ta đặc điểm của người lành là không chê điều thiện nhỏ rồi không làm không coi nhẹ điều ác nào là nhỏ rồi không tránh thứ ba là không gọi là thứ ba là tranh thủ ừ, cơ hội tốt để tu tập thứ tư là tranh thủ cái điều cay đắng để tu tập và thứ năm là biết trân quý từng phút thời gian xong là ngày mới triển khai trân quý là làm sao thì ngày mới giải thích về ba cái khổ cái khổ thứ nhất tất cả vũ trụ này nó đều nằm trong gọn trong ba cái khổ này cái khổ đầu tiên là khổ khổ có nghĩa là tất cả những gì làm cho ta khó chịu sự có mặt của tất cả những gì làm cho ta khó chịu về thân về tâm thì đều được gọi là khổ khổ cái khổ thứ hai là sự vắng mặt của tất cả những gì làm cho ta dễ chịu nó cũng là khổ à, một cái hoa nó đang đẹp mình thấy mình thấy cái hoa nó đang đẹp thì tự nhiên ai đi ngang làm gãy cái à, là thấy cái hoa đó nó bị gãy mà cái tâm mình hồi nãy nó đang vui bây giờ nó không còn vui nữa đó là cũng là khổ mà là hoại khổ sự biến mất của cái niềm vui là, là à, trời, trời đang nóng đó là khổ khổ khổ mở máy lạnh lên mình đang tận hưởng tự nhiên điện nó cấp hoặc là máy lạnh nó hư thì cái cái sung sướng nó nó mất đi thì cái đó được gọi là hoại khổ có nghĩa là cái sự có mặt của cái khó chịu là khổ mà sự vắng mặt của cái dễ chịu cũng là khổ không cái thứ ba cái thứ ba này khó khó thấy cái bản chất lệ thuộc các điều kiện để có mặt nó cũng là khổ khoan nói đắng hay ngọt khoan nói đến sướng hơi khổ chỉ nói đến cái tính cái tính cái tính cách cái tính chất mà lệ thuộc các điều kiện nó là khổ ví dụ như bây giờ mình muốn có được một bữa ăn thì mình nếu mà nó đơn giản thì tôi quăng tiền ra à, thì tôi bước vô nhà hàng là tôi có ăn tôi bóc cái phone tôi uh, uh, order uh, uh, là nhà hàng đem tới cho tôi đó là mình nói vắn tắt còn mà mình nói cho đầy đủ ở đâu mà có tiền ở đâu mà có tiền ở đâu mà có tiền để mà mua phone ở đâu mà có tiền để mà có sẵn tiền trong nhà băng ờ, để mà mình ờ, thanh toán bằng thẻ hoặc là rút tiền mặt ở đâu có tiền nói mình nghĩ đến cái hành trình mình làm sao có tiền là chưa hết mình phải làm bao nhiêu việc cực khổ để mình có tiền và mình mới có được sức khỏe mình mới có được cái nhà mới có được bàn ghế Dạ, để chi ta để mà bây giờ mình mới có thể bóc phone mình gọi cho người ta đem cơm tới cho mình Chỉ nếu mà các vị chạy Honda Grab nếu mình út có biết Grab không? Grab nó giống như là Uber đó Việt Nam thì Grab chúng ta chạy Grab mà hai vợ chồng bốn đứa con ở trong nhà mình nhà mái tôn mà thấp lè tè ở trong cái khu lao động nóng le lưỡi thì các vị tưởng tượng làm sao có chuyện mà bóc phone mà kêu nhà hàng tới đem cơm cho mình giả sử mình kêu cũng được chứ không phải không nhưng mà các vị tưởng tượng nhà hàng nó bưng cơm tới mà mình ăn trong một cái, cái, cái, cái điều kiện như vậy các vị nuốt nổi hay không cho nên cái chỗ ngồi sạch sẽ đẹp đẽ thơm tho mát lạnh không muốn có được cái cái cái bữa ăn như vậy nó phải dễ đâu nó phải lệ thuộc rất là nhiều điều kiện mà chưa hết mình phải có sức khỏe chứ còn mình bị mình bị đau thận bị đau ruột đau bao tử đau gan bị thần kinh bị đau mắt bị đau tai bị đau mũi bị đau họng thì làm sao mà mình có thể tận hưởng bữa ăn nó được phải không cho nên đừng có tưởng là tôi có tiền là tôi có bữa ăn ngon sai sai trước hết phải hỏi cái cơ thể mình trước nó phải ok từ ở trên đầu xuống cái gót chân không bị bệnh mới mình mới ăn có bữa ăn ngon được xong chưa rồi phải hỏi cơ thể cơ thể nó gật đầu cái rấp xong mới hỏi qua cái túi tiền túi tiền nó báo là bữa ăn này không thành vấn đề và chưa hết trong nhà mình phải trong gia đạo phải bình yên chứ trong mình đang ăn mà có kẻ dằn mâm xa sáng chén đánh chó đuổi mèo sao ăn gia đạo phải hòa thuận ăn được phải chưa mà sớm làng bây giờ đó mà nó mở uh, nhạc mầm mầm mầm ra banh đá vô cổng của mình là sao này có nghĩa là từ xã hội láng giềng gia đạo không rồi sức khỏe bản thân rồi túi tiền của mình tất cả đều phải ok hết và cuối cùng cái món mà nhà hàng đem tới nó nấu vừa miệng mình nữa không máy lạnh không hư nữa à, bàn ghế sạch sẽ bà xã lau chùi ghế bàn ngon lành cộng hết những điều kiện đó lại chúng ta mới có một bữa ăn ngon về suy nghĩ coi tôi nói có nó có đúng chỉ một bữa ăn ngon thôi nó quá nhiều phức tạp như vậy thì cái tính chất lệ thuộc các điều kiện đó, nó là một diện mạo thứ ba của thế giới thế giới nó gồm có ba diện mạo diện mạo thứ nhất là sự có mặt của những thứ làm cho ta khó chịu về thân về tâm cái diện mạo thứ hai của thế giới là sự là sự vắng mặt đôi khi hoặc là thường khi của những cái làm cho ta dễ chịu và cái diện mạo thứ ba của vũ trụ của thế giới của chúng sinh đó chính là cái sự lệ thuộc các điều kiện thì ba cái này gọi là ba cái khổ này khổ khổ hoại khổ và cái thứ ba gọi là hành khổ ừ, hành ở đây không phải là hành hạ hành đây cái là hữu vi đó là sự cấu tạo đó là condition không condition là build là cái được cấu tạo ừ, nó được cấu tạo bởi các điều kiện ừ, rồi thì ờ, ngài nói rằng chúng sanh trong đời chia có vô có, có vô số nhưng mà gom lại có hai hạng đó là hạng người không tu và hạng có tu ở đây ngài không có nói hạng không tu bởi vì hạng không tu đã nên nói rồi hạng không tu nó có năm đặc điểm đó không bây giờ ngày đang bàn về hạn có tu người nói hạn mà có tu á có lòng cầu giải thoát nó cũng chia làm ba hạn thượng căn trung căn và hạ căn cái hạn hạ căn á là khi nó khổ bầm dập te tua cay đắng nó bắt đầu nghĩ đến chuyện tu nó mới bắt đầu biết chán đời cái hạn thứ hai đó là hạn trung căn nó không cần phải bầm dập te tua nó mới tu mà chỉ cần nó nhìn thấy một cái gì đó héo úa tàn phai là nó tu trong kinh dạy có bốn cái loại ngựa cái loại ngựa thứ nhất chỉ cần vỗ nhẹ nó làm nó, nó chạy loại ngựa thứ hai là giá cà rồi nó thấy cái dáng rồi nó phải chạy cái loại ngựa thứ ba là phải đập cho nó nó đau nó mới chạy và cái loại ngựa thứ tư là giết nó chết nó cũng không thèm chạy đấy thì trong kinh nói chúng sanh trong đời này nó cũng có nhiều hạn như vậy có hạn là chỉ nghe một câu kinh là nó tu rồi không những em cổ kinh là, là tu cái hạng thứ hai là nó phải gặp ở đâu đó nó nghe ở đâu đó những cái chuyện đời mà tan thương à, sống thần rồi khủng bố rồi covid gì tùm lum hết đó. À, rồi nó nghe nó nản nó mới tu chuyện ở xa xa đó là nó nó mới nó mới tu rồi hạng thứ nhất chỉ nghe một câu kinh hợp lý à, hợp lý là đã tu rồi hạng thứ hai là nó phải nghe những chuyện bộ đời mà cay đắng tan thương nó mới tu và hạng thứ ba là nó phải đợi cái chuyện đó nó xảy ra trên người của nó trong dòng họ trong gia đình của nó sát sườn cho nó nó mới tu này và cái hạng thứ tư trời có sập xuống nó cũng không thèm tu nó thì ở đây cũng vậy cái người hạ căn là họ phải đau khổ bầm dập te tu mới tu không cái hạng thứ hai đó là chỉ cần họ nhìn thấy một cái cái cái cái, cái hạnh phúc mong anh nhìn thấy một cái hoa héo một dòng nước cạn một con suối khô họ một đám lửa rừng bị cháy vào mùa hạ họ nhìn nó họ chán họ tu rồi trong kinh nói ngày cây diếp ngày làm chủ cái trang trại lớn lắm lớn đến mức mà phải cởi ngựa để mà mà, mà, mà ờ, chăm sóc đó, trang trại lớn như vậy thì bữa trưa hè nắng nắng gắt mà ngày thấy ngày đi ngựa có có uh, khăn có đón đàng hoàng không cỡ tướng mã mang giày vàng rồi không Ờ, đai lưng nạm ngọc sang trọng còn bình nước thơm mát bên cạnh mà ngày, nhìn ngày đi cởi ngựa ngày đi thăm trang trại ngày thấy những cái người làm công thì mồ hôi nhễ nhại rồi thì quần áo rách bươm rồi thêm nữa những cái luống cài lúc đất mình mới được, được vỡ ra đó thì có trùng cứ dế nó bò ra rồi mấy con chim trên trời nó xà xuống nó ăn rồi con chim lớn thì dành mồi con chim nhỏ rồi con chim lớn hơn thì nó dành cái con nhỏ hơn ngày nhìn nó ngày mệt quá ngày trời đất ơi mình kiếm được chén cơm mà nó cay đắng như vậy hả trời một chén cơm một manh áo trên người đó mình nó cực như vậy biết bao nhiêu chúng sanh vì chén cơm vì vì manh áo của mình đó mình là chủ trang trại đây nè mà, mà phải làm mồ hôi nước mắt và sự sinh tử của bao nhiêu chúng sanh khác mà đổi được chén cơm cho mình ngày nản quá ngày nản lắm ngày mới quyết định đi tu nhưng mà chưa gia đình ép ngài lấy vợ thì ngài cũng phải lấy nhưng mà các vị biết chuyện về ngài rồi ngài ngài chán là ngài muốn lấy vợ rồi thì uh, bây giờ từ chối thì ba má buồn ngài mới cho ngài giàu lắm cho nên ngài cho người đúc một cái pho tượng mà do chính ngài chỉ đạo ngài đòi mỗi cái lỗ mũi phải như vậy cái môi như thế này cái lỗ tai như thế này con mắt chân mày tóc cuộn xoắn coi như là ngày ngày ngồi ngày vẽ ra cái cô này chỉ có trên trời xuống và ngày nói khi nào mà có được cô giống như vậy thì con lấy còn không có thôi con không lấy chứ đâu phải là con chống đối cha mẹ mà con không muốn lấy vợ đâu cha mẹ đừng có buồn mà tại vì con điều kiện của con khó lắm thì cha mẹ mới cho người đi tiền gặp y chang gặp một cái bà y chang vậy đó tao nó chết cha rồi gặp bà nội y chang đẹp lộng lẫy y chang như vậy ốc tai mắt mũi răng càm rồi y chang mà có phần đẹp hơn bởi vì người thiệt mà người thân viên thân thì ngài nghe là ngài thối thần rồi cái ngài mới viết lá thơ thế này viết lá thơ thì nhờ người đưa cho bà gia tài của ta đó, thì nàng biết rồi ăn 15 kiếp chưa đó chỉ cần nàng đóng kịch mà nàng lấy ta làm vợ thôi không thì nàng ăn hết ta chỉ là một bóng mờ sa mạc bên cạnh thôi được không đừng có bắt ta làm chồng mà theo cái nghĩa đen được không đấy ta vang nàng đấy, đấy hãy tha cho bạn thì trong lúc mà thơ đi thì có một lá thơ của nàng được viết lại y chang nói chàng biết mà nhà thiếp không có nghèo tụi mình cũng cũng sẵn sàng nha thiếp lấy chồng không vì một cái gì hết tại cha mẹ ép nhà con cho thằng sình lên con bò nhà ra đi thôi chứ còn không hề có một cái lý do đi lấy chồng lấy chồng là vì cha mẹ thôi thiếp vang cho chàng cái chàng tha hồ có thê có thiếp một ngàn cô không sao hết miễn là để yên cho thiếp đừng bắt thiếp phải làm vợ tôi nghĩa đen hai lá thơ nó chạm nhau trên đường hai người từ trên phẩm thiên xuống mà ly dục tuyệt đối đấy thì khi mà ngài lật lá thơ ra là ngài nó rồi gặp đúng đối thủ bà xin ngài hãy đừng đụng tới bả cho bà đừng ép bà bắt phải bả phải làm vợ nghĩa đen và bả đọc lá thơ của ngài đừng bắt anh phải làm chồng nghĩa đen mừng lắm đêm động phòng hai người lấy một cái cái vòng hoa tươi để chính giữa bên kia là đầu sông bên đây là cuối sông sáng mai thức dậy hoa bên nào héo bên đó là hè có nghĩa là không có không có sáp vô ghê mà đọc rồi mình thấy tiếc luôn đấy thì cái hoa cái chuỗi hoa tươi nó nằm đó thì ngày ngày ngày ngày cái tránh tránh qua bên là sợ đụng vô hoa héo là kỳ mà nàng này tránh tránh tránh không dám đụng qua héo là kỳ đêm động phòng hai người không chạm vào nhau sáng hoa vẫn tươi ừ và sau đó hai người ừ, diễn được có mấy bữa chịu không thấu thôi thôi giờ cứ diễn như qua mệt tôi đi tu thiệt cho rồi đấy thì mới dắt nhau đi mặc đồ nâu sòng đi đi tới ngã ba ngày nói thế này đi đâu tôi cũng khen tụi mình đẹp đôi mà đi tu mà đẹp đôi là là chết rồi thôi bây giờ người một mỗi người một một một, một ngã đứa nào tìm được đạo giải thoát trước thì sẽ đi tìm người kia trong kinh nói đại địa này có thể gánh được bao nhiêu núi sông kinh rập bao nhiêu đất đá con người nhưng không gánh nổi mức độ của hai con người vĩ đại của hai nhân cách trác việt và, và, và, và thoát tục đó đại địa chấn động thì lúc đức thế tôn người biết được ngày ngồi ở giữa ở bên một cái gốc cây lề đường ngày chờ ngày cái giết tới thì ngày cái giết vừa nhìn thấy đức phật ngày cái giết quỳ sập xuống không cần nghe đức phật nói gì và không cần trải qua một cái sự đắn đo là suy tính vừa gặp phật như đã hẹn ngày quỳ sập xuống lấy trán chạm vào chân Đức Phật và nói câu này Thế Tôn là đạo sư của con và con là đệ tử của Ngài khiếp như vậy và cuộc đời xuất gia của Ngài được bắt đầu từ đó và đương nhiên là sau đó thì cái bà cái vị hôn thê của Ngài à, đã à, nghe, nghe đồn nghe đồn là thiếu gia Đức Phật Lý Đức Phật Lý là thế danh Ngài à, thiếu gia Đức Phật Lý đã gọi là xuất gia với Samon Gautama và và nàng hơn ai hết thì nàng là tri kỷ nàng hiểu với cái đầu óc như biết có lý mà nó bái sư người nào thì người đó không phải là tổng trưởng nên biết có lý để nên, nên nàng tên là um, Phada uh, à, Kapilani um, ừ, này Phada Kapilani thời Đức Phật có có có nhiều phát Phada lắm phát Phada Kapilani tức là người hôn thê của ngài uh, Ca Diếp để nhất đồ đà cái vị thứ hai là uh, à, Phada uh, Kachana tức là một cái ngoại hiệu của nàng Gia Du Đà La và thứ ba là phát đa kundalakesa kundala là kundalakesa là tóc hộ tóc tóc, tóc quăng ừ, ba vị ba vị đều là ừ, vị đại đại thánh đi thời đức phật đại thánh viên nghĩa là đều tu tập rất là nhiều kiếp và đều sở hữu những đặc đặc hạnh biệt hạnh rất là đặc biệt ha. Ừ. thì các vị thấy ngày ngày ngày ngày ngày ngày cái đối với ngày đó chỉ cần thấy cái hoa héo chỉ cần thấy một giọt mồ hôi ừ, chỉ cần nhìn thấy một con con trùng con dế bị chim ăn là đủ để ngày đi tu rồi đây cho nên ngày ngày ba phút của người nói khổ trên đời nó có ba thì cái bậc cái người cái bậc mà hạ căn nó kém nhất là phải bị bầm dập bản thân thì họ mới tu cái hạn thứ ra là hạn trung căn là chỉ cần thấy một cái hoa héo thấy một cái y, y, cuộc hôn nhân tan rỡ thấy một cái ngọn lửa ờ, cháy nhà à, một cái dinh thự bị sụp đổ là đủ để tu rồi không rồi cái hạng thứ hạng thứ ba mới ghê hạng thứ ba là không cần phải tan nát không cần phải đắng cay không cần phải bị ừ, nhìn thấy cái gì héo húa tàn phai mà chỉ quan sát cái khía cạnh gọi là lệ thuộc các điều kiện chán ừ, chán chỉ nhìn thấy cái cái chỉ quan sát thấy cái lệ cái chắc trưa nắng chang chang cái bậc thượng căn họ nhìn thấy một trước một khách sạn năm sao phía sau lưng nó là biển là vịnh có một loạt du thuyền sang trọng từ trên riết chiếc loa sôi nó bước xuống một cặp nam thanh nữ tú tài tử gay nhân ngài chỉ nhìn thấy ngài biết rằng liệu trong 7 tỷ người trên hành tinh này có bao nhiêu người được như cái cặp này người thử căn suy nghĩ như vậy và liệu cái cái cái cái cái, cái, cái cuộc hôn nhân này giả định như họ đã lấy nhau rồi thì liệu liệu cuộc hôn nhân này nó kéo dài được bao lâu một cuộc hôn nhân mà phải đến mỹ mãn đó là lệ thuộc tới một ngàn lẻ một điều kiện mình không chán người ta người ta cũng chán mình bên cạnh chàng luôn luôn có hàng tỷ cô nàng tuyệt đẹp mà bên cạnh nàng có một tỷ chàng tuyệt đẹp liệu mà cuộc hôn nhân này họ có đó, cả hai có thể kéo dài được bao lâu liệu họ có thể có nhau và giữ được nhau bao lâu chưa đó là nói về hôn nhân đó nha còn thứ hai nói về tài sản giàu bằng trời thì chuyện phá sản là chuyện hoàn toàn có thể rồi thứ ba là sức khỏe trưa nay tay trong tay hai người tuyệt đẹp dắt tay nhau về vào cái, cái tiền sẵn của khách sạn năm sao để lát nữa đi du thuyền tối nay đi đi thủy đi cơ ngoài biển nhưng mà có ai biết ba giờ chiều nay một trong hai người phải đi cấp cứu không? tất cả nãy tôi đã nói là một bữa ăn trưa mà đàng hoàng ấy nó còn phải liệu nó phải lệ thuộc một ngàn lấy một điều kiện nói chi là một cuộc hôn nhân bằng vàng của một cái cặp phối ngẫu thượng lưu thấy vậy chứ phải vậy đâu quý vị và biết có biết bao nhiêu cái cuộc hôn nhân ngay như thái tử trạc vậy Diana rồi nó thấy số 1 rã là rã rồi mình thấy ờ, như ở gia đình ông Gates đó mình tưởng nó là của công nhân mà bằng kim cương nó muốn rã nó rã cho nên hôm nay tôi nhìn thấy thấy mấy trong đời tôi có có mấy hạng người để tôi tôi, tôi để hạng thứ nhất là cái vị mà ly dục chân tu lìa bỏ thế gian mà hạng thứ hai để tôi, tôi cúi đầu đó là những người dám lập gia đình tôi nói thật tôi nói bằng nghĩa đen không hề có ý chăm chích hay là mai mẹ không có mà cái người mà đáng để cho tôi cúi đầu là cái người dám cái gan mà nghĩ là chuyện lấy lấy vợ lấy chồng gan cực kỳ là bởi vì tôi nói phải tôi phá gia can nha mình có nhau được bao nhiêu chưa kể là qua trung gian mai mối của cha mẹ của người thân hai đứa tìm hiểu nhau đó mình giữ được nhau bao nhiêu có nhau rồi mình ngồi mình nghĩ bên cạnh bà vợ mình chung quanh mình một ngày có bao nhiêu người bằng bả và hơn bả và ông chồng cũng vậy bên cạnh một người đàn bà nó có biết bao nhiêu người đàn ông hơn chồng mình chỉ chừng đó có giữ được nhau hay không mà chưa kể sức khỏe của hai người và chưa kể cái khả năng tài chính mong manh lắm cái vị thời buổi này ba cái thị trường chứng khoán stock tiết gì đó nó muốn lên lên nó muốn xuống xuống như thủy triều vậy tài, tài sản tình yêu sức khỏe tánh mạng quan hệ xã hội chức tước quyền lực không phải tôi đang ờ, lãi nhãi lãm nhảm đọc lời thánh kinh ờ, không phải đó là sự thật nó mong manh vô cùng ừ, đừng ép tôi phải nói thiệt trong số những người phật tử mà tôi biết có rất là nhiều cặp họ đè tôi ra họ kể chứ làm sao tôi biết tôi đâu có trốn cái giường đâu họ có nhiều cặp là vì con họ ráng họ gồng đó các vị biết không chờ con 18 tuổi họ mới cho con biết chứ bây giờ là họ đã ly thân ly thân có hai trường hợp một là chính thức còn hai nữa là hai người âm thầm thỏa thuận với nhau mà người ngoài biết đi đâu cũng tay trong tay rồi cũng anh anh anh anh em em rồi chưa kể có những gia đình vì sĩ diện họ phá sản họ không cho người khác biết là họ bệ rạc lắm rồi nản lắm bởi vì sức khỏe tình cảm phải không rồi uh, uh, tài chính mấy cái đó rất là mong manh à, cho nên khi mình mình một cái bậc thượng trí đó họ nhìn nó thấy thế giới này nó bị lệ thuộc các điều kiện đó. họ nản lắm nhìn một chén cơm họ nghĩ đến cái chuyện mình lệ thuộc các điều kiện đó. vì vì đâu mà có được nhờ đâu mà có được chén cơm họ nản họ nhìn thấy một cái cái cái uh, giò lan ờ, mình thấy một giò lan đẹp mình khen nhưng mà bậc thượng trí họ chỉ nghĩ một vậy đơn giản thôi để có được một giò lan này phải cần đến bao nhiêu điều kiện họ nghĩ tới họ nản nản lắm hồi nãy tôi nói rồi ờ, một cặp phối ngẫu thượng lưu này trong một cái bối cảnh rực rỡ vàng son chói lọi lấp lánh lung linh như vậy mà một bậc thượng trí họ nhìn cho họ nản bởi vì họ biết nó, nó, nó ở đâu cũng có vấn đề hết quý vị đây các vị biết trong thế giới của Hollywood toàn là celebrity không đó như là Brad Pitt, Angelina, Angelina Jolie kinh khủng lắm nó rối như là canh hẹ mà người ngoài không biết chỉ thấy họ trong những sự kiện chối lọi rực rỡ vàng son không hoa tươi rồi pháo tay đèn màu rồi mình không hề biết rằng phía sau nó tan nát ở trong không nó tan nát ở trong thế giới này nếu một bậc thượng trí đó, họ không cần nhìn thấy những giọt nước mắt họ không cần nhìn thấy những giọt máu mà họ chỉ cần họ chỉ cần nhìn thẳng vào những cái vàng son và đặt một dấu hỏi những cái này liệu nó được bao lâu và từ đâu mà nó có chỉ nghĩ đến điều thứ ba này thì bậc thượng trí đủ để tu tập rồi như vậy trừ này tôi chỉ nhắc lại cái pháp thoại của ngài ba phó cư Sayadaw về cái định nghĩa thế nào là người người lành và người người ác ok chúc các vị một ngày vui vẻ để tuần sau dạ chúng con chi ân sư hẹn với lại gặp lại sư tuần sau ok Aha. À chỗ này là chỗ của sư á chỗ sư đỏ đó à. à nhưng mà không phải cái không phải cái nhà đỏ đỏ đó đâu <laughs> cái góc okay, kế chào quý vị rồi nhân và anh kiên cảm ơn quý vị à, hẹn gặp lại quý vị trong uh, bài pháp thoại tuần sau của sư xin chào quý vị xin chào okay. chào chị thủy <laughs>